sẽ đạp lách cách tôi vẫn chưa quen đường thì tôi trải qua còn tôi vẫn cứ đứng đợi em nhẹ bước đến mi đã quên hết chờ chờ cho eo mình vì tôi đã lỡ yêu em cũng may đừng về nhà em quá xa tôi mới được trông ngóng nhớ thương ngại nhìn em thoáng qua đã ơi đừng trôi mãi mặc kệ em đôi theo đi mới chỉ nhìn em khóc tôi mong chờ từng giây đã yêu em rồi sao trao cho mình trôi do ánh mắt em trong lòng tôi ngập ngừng chưa nói mà sao để cho anh đau em lời nhau hứa nghe tiếng nhẹ tà áo chẳng còn thương tôi đến quá em dù phía trước có mưa rào trên đường hai ta sẽ qua chỉ muốn em dành tặng cho tôi những ngày mãi gọi ông chẳng biết em rằng suy nghĩ thôi chưa từng Chờ em, chờ em nắng lên Cho cho anh biết So when I've seen you away I went and joined Dr. Amber Motionless as I went So I went and joined Dr. Amber Love my story Chẳng thể mai đón đưa Lại cứ thế ngóng trôi Đừng cho tôi trở em Em mãi thôi Don't